Hello xin chào tất cả các bạn Chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với video mới của mình Và hôm nay mình sẽ thực hiện một video đó là Đó, 4 quả, quả trứng bất ngờ ở đây nè các bạn Đây, 4 quả Ok, lấy, lấy ra luôn đây. Rồi mình để nét Đó, 4 quả trứng bất ngờ đây bên đây là đồ, chơi của mình nha các bạn ở, ở những ở, ở những vị video trước nha bây giờ mình sẽ uh, mở ra nha các bạn rồi mình sẽ mở từng quả trứng xem coi là có gì bên trong nha các bạn đây cái gì bên trong đây để, để mình ốm ráp nha các bạn cái này hình như là, là cái đồ để mình bắn bắn cho nó quay nha các bạn đây ôi rớt rồi này hình này nó có thể quay được đó để đó mình để xa xa hơn nha cho các bạn thấy nha fail luôn ok giờ, giờ qua bên quả trứng tiếp theo hình như cái cái này là xe tải các bạn đây các bạn nhìn thấy không các bạn cho mình chút xíu nha ok ra Yay! Win, win, win! Ok, mình sẽ hoàn ba luôn. Quả trứng thứ ba. này như là là là người mà bay được đó bạn không biết rõ nữa thôi mệt quá dẹp qua bên không biết đâu ráp rồi bạn ơi hay là là thợ lặn nha các bạn 啊。 đây ở đây là tổng hợp đồ đồ chơi mà mình có được trong ngày hôm nay nha các bạn đây và cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip này đừng quên nhấn like share và subscribe để, để ủng hộ cho mình nha tạm biệt các bạn